Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Là một trong những dự án thành phần của dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 1 2017-2020, dự án cao tốc dầu dây Phan Thiết đang đi đến những ngày cuối cùng trước khi chính thức đưa vào vận hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, dự án cao tốc dầu dây Phan Thiết được kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các địa phương mà tuyến đường đi qua. Sau nhiều lần trễ hẹn, dự án đã chốt thông xe trước ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 sắp tới. Nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Vậy những vướng mắc đó là gì? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi nhìn lại toàn cảnh dự án đường cao tốc dầu dây Phan Thiết và xem tiến độ hiện tại của dự án ra sao.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 được khởi công vào cuối tháng 9 năm 2020. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Toàn tuyến chia thành 4 gói thầu xây lắp, từ 1XL cho đến 4XL, có 18 cầu trên cao tốc và 47 cầu vượt đường ngang dân sinh. Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư là hơn 12.577 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là hơn 7.200 tỷ đồng. Dự án cao tốc dầu dày Văn Thiết được thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cùng với hai dự án cao tốc khác là tuyến Vĩnh Hảo, Phan Thiết – và Mai Sơn quốc lộ 45. Tuyến chưa đưa vào sử dụng và dự kiến sẽ khánh thành đưa vào khai thác trước dịp 30 tháng 4 năm 2023. Với tổng chiều dài 99 km, dự án cao tốc dầu dây Phan Thiết có quy mô công trình cấp đặc biệt, được thiết kế với vận tốc 120 km/h, 4 làn xe với chiều rộng mặt đường là 23,5 m, giai đoạn phân kỳ Dự án có 6 nút giao các mức, 65 cầu. Trong đó như ở trên chúng tôi đã nói, 18 cầu trên tuyến và 47 cầu vượt. Dự án có 4 gói thầu XL01 thuộc tỉnh Bình Thuận đến XL04 thuộc tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư là gần 12.577 tỷ đồng. Sau khi thông xe kỹ thuật, các phương tiện ô tô có thể chạy xuyên suốt toàn tuyến. tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết. Khi vận hành sẽ giúp cho hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận gỡ nút thắt về hạ tầng, rút ngắn gần một nửa thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, còn 2 giờ đồng hồ thay vì 4,5 giờ như hiện tại. Cao tốc sẽ kết nối sân bay quốc tế Long Thành, tạo trục giao thông liền mạch thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Phan Thiết. Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, tăng cường tính kết nối kinh tế vùng trọng điểm Đông Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ, góp phần liên thông tuyến cao tốc trọng điểm Bắc Nam phía Đông. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sản lượng thi công cao tốc Phan Thiết Dầu Dày đạt khoảng 90,1%, Khối lượng thi công còn lại ở dự án cao tốc trên trong thời gian tới là rất lớn. Vậy các đơn vị phải làm thế nào mới bắt kịp được tiến độ như kế hoạch trên? Nhiều nhà thầu cam kết, với tiến độ thi công như hiện nay, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn đang đảm bảo đưa tuyến chính vào khai thác trước dịp 30 tháng 4. Nhiều nhà thầu cam kết với tiến độ thi công như hiện nay, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn đảm bảo đưa tuyến chính vào khai thác vào dịp 30 tháng 4. Tuy nhiên, nhiều nhà thầu lo ngại nhất là khối lượng công việc tại các đường gom dân sinh, cầu vượt ngang và đường dẫn tại các nút giao còn rất lớn. Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc dầu dây Phan Thiết cho biết, một số cầu vượt ngang, đường gom dân sinh khó hoàn thành cùng với tuyến chính. Vì vậy, phương án khả thi nhất là sau khi đưa tuyến chính vào khai thác, khi tiếp tục thi công những hạng mục này. Và như ở trên chúng tôi đã nói, hiện tại tiến độ của dự án đang bị ảnh hưởng bởi một số vướng mắc và vướng mắc lớn nhất chính là đất đắp nền. Vào giữa tháng 3 năm 2023, nhu cầu đất đắp nền hoàn thành dự án cần khoảng 620.000 mét khối, so với trữ lượng còn lại khoảng 960.000 mét khối nhưng vì chưa được gia hạn khai thác nên thời điểm đó, không có vật liệu để thi công. Do vậy, việc hoàn thành dự án vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 sắp tới sẽ gần như không thể thực hiện được. Nhưng may thay, vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 vừa qua, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã gia hạn 4 dự án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất dôi dư, sử dụng làm vật liệu san lấp cho dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn của tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thành tra Chính phủ và được chấp thuận cho thực hiện gia hạn các dự án cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp thu hồi vật liệu sau san lấp để đảm bảo hoàn thành tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Thời gian gia hạn như trên là căn cứ vào thời hạn hoàn thành, đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây do Bộ Giao thông Vận tải xác định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận gia hạn vào thời gian thực hiện đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 đối với 4 dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu sau san lấp, chỉ để phục vụ xây dựng đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây Trong trường hợp sau ngày 30 tháng 4 năm 2023, dự án đã hoàn thành, nhưng vẫn còn một số hạng mục phụ trợ cần đắp lên nền. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục thống nhất về thời hạn và khối lượng cụ thể với Bộ Giao thông Vận tải để xem xét gia hạn thêm thời gian đối với các dự án cải tạo đất nông nghiệp này. Hiện Ban Quản lý Dự án Thăng Long đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục như hồ sơ hoàn thành công trình của các hạng mục, quy trình bảo trì, báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào khai thác, phương án tổ chức giao thông. Chủ đầu tư cũng đang làm việc với Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để đưa dự án khai thác trước ngày 30 tháng 4. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với toàn cảnh đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và tiến độ hiện tại của dự án. Quả thật, với những khó khăn vướng mắc hiện tại,